Khi biết tin thằng chủ hụi nó bỏ trốn sang tàu Kiều đã không chịu nổi cú sốc quá lớn Đành bán đi cái hạnh phúc của đời mình Mong được đổi đời Ngờ đâu Ông trời đã cao lại càng không có mắt Đầy đọa một kiếp người xuống tột cùng của sự đau đớn và nhục nhã ông tha cho con thúc thúc thúc thúc ông tha cho con ông tha cho con thúc ừ, ừ, ta là tha, tha con thế nào ừ. đợi mãi tú bà mới đi event quốc tế phụ nữ Ý, trời ơi chiều ông đi Đã phải là trụ cột Lấy cái chỗ này Mày, mày, mày dám đánh khúc không? Mày, mày được lắm Tao không thể nhún nhường chúng mày mãi được Cất cái trụ của mày ngay đi Nếu không muốn bà vuốt cho đến mày, chết Mày, mày muốn chết à? Ông tưởng tôi muốn sống lắm sao? ở cái Cannon Beach Homestay này. Tôi thậm chí còn không được xem xét tăng. Thì một startup chính hiệu như tôi có cần đến oxy nữa không? Yêu em Tôi tên Hải Nhà ở Yên Bái Nhà không có điều kiện chỉ có mỗi cái panorama 7 tầng nằm ngay đỉnh mã Pí Lèng thôi Nếu nàng thích Nàng sẽ là bà chủ yêu Tưởng rằng cuộc đời Kiều bước sang một trang mới Nhưng Đại Thi Hào viết mãi vẫn chưa hết trang cũ À trời ơi Trời ơi là trời Tôi biết ngay mà Đã không được cấp phép Lại còn cứ bước bảo sao cộng đồng mạng đều vớt cho một sao nàng bình tĩnh tuy chỉ một sao nhưng chúng ta cần chia phần trăm cho phù hợp mọi chuyện sẽ được giải quyết mà ta nghe mẹ chàng bảo bà ấy quan hệ rất rộng sao chàng không nhờ bà ấy vụ này đi đến nước này thì rộng quá lại không thích quan hệ tiền tệ cũng vô ích thôi nhưng nồi cơm đang nấu dở nhất định phải vừa lửa thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào ở kia có sợi dây thừng trước khi chết cha ta đã dặn chưa nguy cấp thì không được dùng Bây giờ thì ta đã hiểu Thà chết đứng Còn hơn sống quỳ Ta đi trước Dưới thung lũng có con sông sâu Nàng nhảy xuống đó mà gội rửa nhân phẩm đi nhá Thương thương à Hải chàng ơi Hải chàng ơi đừng Đừng chết đâu Hải chàng ơi Đừng chết mà Sao bỏ tiếp vào đây Đừng chết đâu Hải chàng ơi Đời người là thế Lúc can qua có ai thấu lòng Khi không còn trốn dung thân Kiều mang tất cả vàng bạc tiền bo của mình Đổ xuống sông để phi tang Rồi thả mình giữa dòng trông trôi qua biên giới Mạng xã hội lại có dịp bàn tán về con sông Và đặt tên cho nó là sông Tiền Đường Có người kể rằng Kiều được bảy chú tiều phu cứu sống Rồi đổi tên thành Bạch Tuyết Nhưng cũng có người đọc nhật ký Kiều được nhận vào sâu bít với vai diễn Vàng Anh